Xin chào toàn thể anh em thì lại tiếp tục quay trở lại về cái môn chơi về tài xỉu thì những anh em nào mà đam mê những môn chơi tài xỉu ấy, thì anh em chưa biết đến những món đồ chơi về công chuyện thì ờ, đến video ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho anh em hai cái bộ hột lặng tài lặng xỉu thì là tại sao nó nói là lặng về tài và lặng về xỉu thì ờ, tôi cũng nói qua với cho anh em biết này anh em vào trong những cái sân chơi anh em chỉ cần làm sao luồn cho tôi một cái bộ hột nặng tài nặng xỉu này vào trong những sân chơi là anh em hoàn toàn giành chiến thắng rồi thì à, nắp đĩa thì là của ai cũng được không quan trọng về nắp đĩa và ai nắp cũng được sau khi những cái bộ nặng tài nặng xíu này thì là người ta lắp xong thì cái tỷ lệ của nó ví dụ như là 10 chén anh em nắp thì tỷ lệ nó đạt cho anh em là từ 7 cho đến 10 à, đến 8 chén là nó về tài hoặc là nó về xỉu thì đây là những cái bộ hột về lặng về tài thì bây giờ tôi những bộ hột này thì là tôi sẽ bao cho anh em về soi đèn thử lâm châm và ngâm nước muối và những cái bột này là hoàn toàn 100% là không có tan Thế bây giờ tôi sẽ thử nâm châm cho anh em này bột này là bao anh em là lâm châm không hít về nắp đĩa thì hoàn toàn là bình thường nắp đĩa nào cũng được không quan trọng về nắp đĩa mà ai nắp cũng được không quan trọng về nắp người nắp nắp này anh em nhìn không hoàn toàn bình thường thì bây giờ tôi sẽ nắp cho anh em 10 tiếng về những cái bộ về nặng về tài này thì nó sẽ đạt cho anh em là tỷ lệ từ 8 cho đến 7 chén về tài bây giờ tôi nắp cho anh em 10 chén này chén đầu tiên này mở anh em tiếng đầu tiên này 556 một bán tài này 456 hai bán tài này ba bán chỉ hai tài một xỉu này bốn bán thì là ba tài một xỉu này hai xỉu sáu bán thì hai xỉu bốn tài này bảy bán năm tài hai xỉu này 11 nút tài này 8 bán này 9 bán này mười bán thì anh em thấy không đạt tỷ lệ cho anh em là 8 bán tài và hai bán xỉu đây là những cái bộ hột về lắc về tài bây giờ tôi sẽ test luôn cho anh em về những cái bộ hột về lặng về xỉu này đây là những cái bộ hột nặng xỉu này thì nó sẽ đạt cho anh em là cái tỷ lệ về xỉu là nó sẽ đạt cho anh em là từ 70 cho đến 80 phần trăm nó sẽ về xỉu những cái hột lặng về xỉu này thì là cũng bao cho anh em về thử lâm châm và soi đèn và ngâm nước muối những cái bộ hột này thì là 100 trăm là không tan nên là anh em yên tâm là sau khi anh em chơi xong thì có thể là cho người khác mang về đập tan hoặc trả vụ những bộ hột này ra hoàn toàn là không có tang tích gì cả để những cái bột à, xỉu này thì cũng bao xoay đèn cho anh em này hoàn toàn trong suốt như những dòng hỗ trợ bình thường của anh em này anh em nhìn rõ không anh em nhìn thấy không đây tôi không có nước muối nên là không thử được cho anh em còn là tôi đã nói là bao cho anh em và thử soi đèn và ngâm nước muối và thử lâm châm thì bây giờ tôi sẽ nắp cho anh em 10 ván về những cái bộ nặng xíu này thì à, nó sẽ đạt cho anh em là 70 80 phần trăm nó sẽ về xỉu bây giờ tôi nắp cho anh em tiếng đầu tiên này mở tiếng đầu tiên cho anh em xem này một bát xỉu này tiếng thứ hai này hai bát xỉu này tiếng thứ ba này ba bát xỉu này tiếng thứ tư này mở anh em xem này tiếng thứ tư ờ, về tài tiếng thứ năm anh em này hai bán tài này tiếng thứ sáu này để xỉu này tiếng thứ bảy này lại về xỉu tiếp này tiếng thứ 8 này về xỉu tiếp này tiếng thứ 9 này bán thứ 10 này mời anh em xem này Đấy, anh em thấy không tỷ lệ nó là 73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 anh em hoặc là anh em ở xa anh em gọi điện trực tiếp tôi qua hai số điện thoại này 0969 và 22 3333 và 0962 1955 55 thì à, anh em xem qua những video này nhấn nút like đăng ký kênh để theo dõi tiếp những video sau của tôi Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo đấy